đêm nằm suy tư chuyện nhân gian thế sự trời cho bao kiếp người qua ngày đêm với sự đời để rồi đây viết lên thành lời bao sương gió ta tới cho kiếp người lạc lối bạn bè đêm đêm nâng ly chén càng cười vui trong ánh đèn ai hiểu thấu nghèo hèn vì đời ta nơi cõi phong trần nhưng tay trắng bàn tay nên một mình đêm nay đêm nay màn sương ghé thăm vết thương mang đời nơi thịt ra ơi trời cho tôi số kiếp làm người buông trôi người cho tôi nếm chốn thoi đời chơi vơi khi đời cho ta nụ hoa không nỡ rộ thì ta ươm lấy mầm cho ngày kết nụ hồng mong ngày mai nắng lên vơi đầy hôm nay hiếu rồi đây ta mặc đời chua cay đêm nay màn sương ghé thăm vết thương mang đời nhời thịt ra ơi trời cho tôi số kiếp làm người buông trôi người cho tôi nếm chốn thoi đời chơi vơi khi đời cho ta hoa không nỡ rủ thì ta ươm lấy mầm cho ngày sau kết nụ hồng mong ngày mai nắng lên phơi đầy hôm nay hiu rồi đây ta mặc đời chua cay mong ngày mai nắng lên phơi đầy hôm nay hiếu rồi đây ta mặc đời chua cay